Hello xin chào tất cả các bạn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ làm một món cá mè kho nghệ cá mè kho nghệ là một món ăn rất ngon riêng cá mè nó có nhiều ờ, khoáng chất này và rất giàu chất béo nếu mà chúng ta kho đúng cách thì cá mè cũng là một món ăn rất ngon nhưng để làm sao mà ờ, có được món cá mè kho thì chúng ta phải cơ bản nhất vẫn là cái khâu sơ chế sơ chế làm sao mà để cá mè nó khử được cái mùi tanh này Đấy, khử được cái mùi tanh để cho nó Ờ, không còn đọng lại trên miệng mỗi lần mình ăn nó gây ra cái mùi tanh rất là khó chịu ờ, và nguyên liệu để làm à, cá mè kho nghệ thì mình đã chuẩn bị trong đây là hai nhánh nghệ này và giềng giềng đây thì mình sử dụng khá nhiều giềng sử dụng càng nhiều thì cá mè nó càng ngon đó, và nó khử mùi tanh rất hiệu quả và ớt này tiêu này à, bột ngọt này à, đường này và không thể thiếu được rượu các bạn này Đấy, riêng rượu mà sơ chế cá mè thì đảm bảo có tanh mấy cũng hết các bạn Đấy, riêng rượu mà xử lý thì nó hơn cả chanh hơn cả giấm à, mình chuyên ra mình sử dụng rượu là để mà khử cái mùi tanh của cá này và bây giờ mình sẽ cho lên uh, à, kia để mình sơ chế nhá đây cái cá mè này các bạn này cái nguyên nhân gây tanh là cái cái cái tiết này cái tiết động ở trong bụng này này và cái màng đen này các bạn chúng ta phải bóc hết nha bóc sạch sẽ này đó bóc hết cái tiết đi này và bóc cái màng đen này nếu mà cá mai này cá mai trắng thì nó vẫn đỡ tanh hơn dòng cá mai đen riêng cá mai đen là cái cái cái cái, cái mảng đen trong này nó rất nhiều mà chúng ta mà không không biết mà chúng ta không bóc ra thì kho nó rất là tanh Đấy. bóc sạch sẽ này này bóc hết cái mỡ màng này Đấy. mình mình mình bóc cái tiết nó cảm thấy nó rất là tanh các bạn à, nó nguyên nhân gây tanh ở chỗ cái phần này, này. đấy cái màng đen này nó bóc kỹ nhé đây chúng ta bóc cái màng đen này và bóc cái tiết này thì nó giảm cái uh, giảm được cái tanh đáng kể đấy các bạn Đây, sau khi mà đã bóc hết cái màng đen và cái uh, tiết đặt lại trong bụng của cá thì chúng ta đổ rượu nhá. Đấy, bước này rất là quan trọng các bạn. Đấy, chúng ta đổ rượu vào. chúng ta đổ rượu và thì tự nhiên cái mùi tanh của cá nó sẽ biến mất ngay nó không còn là những mùi tanh nhưng bây giờ nó có cái mùi hơi hơi của rượu này. Đó, bây giờ mình cảm nhận là cái mùi tanh của cá không còn nữa rất là hiệu quả này các bạn này các bạn mà mỗi lần mà mua cá mè chúng ta nên sơ chế đúng theo cách này thì đảm bảo các bạn sẽ có được món cá mè kho hoặc món cá mè nấu rất là ngon luôn đây các bạn ơi à, diềm thì mình thái mỏng ra như thế này nhá còn à, gừng ấy gừng thì mình thái sợi Đấy, còn ớt thì mình thái ra à, từng từng à, nát mỏng thế này các bạn còn à, nghệ nghệ thì mình giã nhuyễn ra giã nhuyễn ra rồi xíu nữa mình sẽ nấu nước lên mình chỉ lấy cái, cái nước của nó thôi còn mình sẽ bỏ cái bã nha rồi bây giờ mình sẽ xếp cái phần giềng ở dưới đáy nồi các bạn nha riêng cá mè kho riềng này có cái mùi riềng là rất là thơm các bạn rồi bây giờ mình xếp cá một cái nồi này hai nhát cá này nó rơi vào khoảng 8 à, mạng này các bạn này vừa cái vừa cái đáy nồi này Đó. rồi mình cho ớt nhé gừng thì mình sẽ cho sau ớt vào này cho tiêu tiêu mình cho hai muỗng cá mè nó hơi tanh thì chúng ta cho nhiều tiêu thì cũng được bột ngọt mình cho muỗng này đường đường mới cho hơn một muỗng nhé rồi mình cho dầu ăn nhé mình cho nước mắm nha nước mắm thì mình áng chừng thôi các bạn Ờ, đây các bạn ơi bây giờ mình đã nấu ờ, cho cái nước nghệ là nó tiết ra cái chất quả nghệ nhá rồi sau đó mình sẽ đổ vào trong cái nồi này cho các bạn nha Đấy, bây giờ cái nước nghệ là nó có cái màu rồi các bạn này giờ bây giờ mình sẽ ấy nha mình sẽ đổ cái nước nghệ vào trong cái nồi cá này nha Đó, vừa luôn vừa mép nước cá luôn rồi mình sẽ để đây trong ờ, chừng khoảng 10 ờ, đến 15 phút cho nó ngấm nha sau đó mình sẽ mang đi mình kho nha các bạn nha đây các bạn đây sau khi mà đã ướp được khoảng 20 phút thì bây giờ mình đã kho này các bạn này rồi sau khi mà nước đã sôi thì chúng ta hãy cho cái phần gừng này vào nhé à. các bạn lưu ý là gừng thì chúng ta hãy cho chờ khi nào nước đã sôi chúng ta cho vào thì nó sẽ giảm được cái mùi tanh này các bạn và chúng ta sẽ kho ở cái mức lửa vừa vừa thôi các bạn nhé để cho cá nó sẽ ngấm từ từ Đấy, khi chúng ta ăn thì cá nó sẽ rất là thơm ngon và săn chắc đây cá kho nghệ đấy các bạn ơi mình kho từ nãy giờ cũng được khoảng là hơn 20 phút rồi nước cũng gần cạn rồi mình cảm nhận rằng cái mùi thơm rồi nó bốc lên rất là thơm các bạn ạ thơm của gừng này rất là thơm luôn của giềng món cá này ăn với cơm rất là ngon luôn Bắt kéo đâu Rồi mình sẽ kho thêm khoảng 15-20 à, phút nữa là được các bạn Khi nào mà nó cái cái đồi cá này nó rút gần cạn nước là, là chúng ta có thể lấy ra chúng ta ăn rất là ngon rồi cái nồi cá kho bây giờ nó rút gần cạn nước rồi các bạn đây thôi mình à, kho cái này là được này không không nên kho cạn quá kho cạn quá thì ăn nó sẽ khô mình để lại có chút nước ăn nó sẽ có cái độ ngậy hơn béo hơn giờ mình cho hành vào nhé hành lá và là xong nhá cá mình mới vừa kho xong các bạn này đấy màu sắc nhìn rất là ngon này rất là thơm luôn à. nhìn thơ cá rất là trắng đây các bạn cứ kho theo cách của mình đảm bảo sẽ cá mè không bao giờ tanh các bạn này không những tanh mà ăn nó rất là ngon rất là béo rất là ngậy